đây ơi, đến chào rồi, xem phần thể của chị đây Đánh ra, đánh ra Không thấy chị đang đờ rít à Yeah dạ. Ui, xe sang khác phải giúp đít ngay Yeah dạ. ấy rồi Lên xe bình thản về nhà như không có chuyện gì xảy ra Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà Và vâng. phải là cánh cửa gỗ Căn một căn, căn nhà hoang đã mở ra Và chúng ta đã chứng kiến hai bốn sáu thanh niên Đang ngồi tụ tập hàn huyên Về vấn đề là mỗi người sẽ nộp 15 triệu vào à, Ngân hàng nhà nước Để phục vụ trong công tác à, phòng chống dịch Chúng tôi tuyên dương những hành động yêu nước của các anh khi à, đang trong mùa dịch thì các anh tụ tập nhậu nhẹt không tuân theo chỉ thị của nhà nước Xin chúc mừng coi Không có lo gì Được chưa Chạy ra chạy ra Rồi Vâng Cảm động trước hình ảnh uh, người uh, cảnh sát giao thông ở Việt Nam vất vả trong uh, công tác uh, phòng chống dịch. Một người phụ nữ trung niên đang thể hiện những được quyền của của gì đây của của của của của của, của chị tự sáng tan ra. vâng tôi không hiểu mục đích của những hành động này là gì nhưng mà nó mang là những tiếng cười sảng khoái cho mọi người tiếp theo chúng ta cùng đến với một cái quán nét vâng quán nét theo phong cách mới ở đây các bạn vừa có thể chơi nét mà lại vừa có thể ngụp lặn và bắt cá ăn luôn rồi nhìn thấy nước đây đây đây chắc là nước cống lên rồi nước cống lên nhưng mà bên cạnh đó là những bạn trẻ vẫn rất là chăm chú tập trung vào sở thích của mình đó chính đây là game bật kích à <laughs> ui rồi có lẽ các em sau khi xem lại video này một vài năm sau thì các em sẽ nhớ lại cái quãng thời gian này và tự hỏi là tại sao mình lại có thể làm được như vậy may mắn là các em đã chưa nằm dưới những tấm ván gỗ bên cạnh là những nắm uh, à, những cỏ xanh mượt và tên em được khắc trên bia xi măng đúng không ạ chỉ cần một mồi điện ở nước thôi thì quán nét này sẽ biến thành quán nét giật <laughs> tiếp theo chúng ta cùng trở lại Indian để xem một tình huống hài đó hai người cùng không đỡ xe và chiếc xe đã đổ xuống hãy cùng xem rồi rồi yeah! <laughs> Đấy, à, xe này chắc vì chỉ có như vậy anh mới chơi thôi đấy à, dám mày làm đổ xe tao đúng không mày phăng ngay <laughs> thôi yên đi mày lo mấy cái chuyện này suốt ngày tao sẽ làm đấy rồi <laughs> tắm đi tắm tát đi đã rồi có gì cho về sau đường đằng nào có nước mà tắm tát sạch sẽ đi <laughs> ở đâu đây ngập lụt ghê thật cút cút ra cút cút ra và tôi cùng đến với một bộ phim hành động Yeah, yeah, yeah Và tiếp theo đây đó chính là khuôn mặt buồn nôn nhất của năm 2021 Và nhìn qua biểu hiện của anh thôi thì ta thấy được sự nguy hiểm của anh Và hãy cùng xem anh làm gì cho đời Rồi, rồi, hay đấy Ngon, rồi Bây giờ là anh không làm được gì ngoài việc uh, giúp vào cái cổng Rồi gãy chân luôn Ngon Một người đàn ông Đã xuống xe ô tô và chiếc ô tô đang tự lùi Vậy hãy cùng xem Vâng, rất nguy hiểm Rồi, rồi, rồi, rồi, rồi Gì đây? Kìa, kìa, kìa, kìa Hui Chà à. Đấy, anh đánh tính hết rồi Anh để xe tự lùi anh mua đồ phát anh sẵn nhảy lên thôi Đó đấy xe lùi phát anh bằng sức mạnh của mình bằng bụng bia 9 tháng của anh thì anh đỡ phát được ngay dạ đấy hích dạ Úi, không vấn đề gì thoải mái đi nhá anh tính hết rồi da Đàn cucuda da Đến rồi Xin mời các anh em hãy trố mắt lên và nhìn cho kỹ Phần thi vượt Ngồi Rồi dạ. Rồi dạ ôi, Đâu rồi Mát ghê Trời Ui Tưởng là nông Ai ngờ đâu Đẩy vào Đẩy ra Một uh, công lương Vâng Trung niên Chị làm gì đây Ui giời Sẽ không được nhỉ Đúng không Rồi chị phải làm sao Đẩy mạnh lên Rồi yeah! một cửa thịt Chúng ta hãy cùng đến với một pha hành động như phim tâm lý tình cảm 80222 ui rồi ui rồi ui cầm nguyên cả bộ đùi này Đấy ui Rồi ngon Đấy bộ này là ăn về nhà ăn chắc phải khoảng một tuần đấy Đấy Bộ này tôi tính tôi tính là nó khoảng tầm ờ, uh, 6 cân 6 cân thì cứ chia ra mỗi ngày là ăn được tầm nửa nửa lạng thôi Ừ thế cũng được Thế là chục hôm đấy Hợp lý đấy <laughs> Và hai ninja lít Hãy cùng xem họ nói gì tao nghe nói là ngày mai là 12 giờ là ngày ngày cuối cùng của trái đất hiểu chưa ngày mai là có thiên thạch rơi là mai là ngày tận thế đấy ờ ui đi chỗ nhớ kỹ vào ừ, đấy các chị nói chuyện trên trời dưới biển đứng giữa đường để tâm sự vui thế rồi rồi một thanh niên hồ báo cầm gạch để định uh, tấn công lực lượng chức năng Vậy cùng xem Vâng, đồng xích anh ngay lại ngay lập tức thôi Hành động hò báo được chấp nhận thôi Đúng rồi, cầm đi, cầm chặt và ước đi, đúng không? Rồi, ước rồi ừ Nói thế nào <laughs> Dạ, dạ <laughs> Này các bạn làm gì này? Ôi tránh ra đi đường anh đi mà ừ, Rồi Mặc áo đỏ với phong cách cực kỳ thú rượi Anh bất cần đời và nói chung là không ai muốn nói Không ai biết nói thêm một câu gì với sự nguy hiểm anh đang tỏ ra Không tình là mày cũng phải tôn trọng cái quyền tự do của người ta Nghe tôi nói này Rồi một chị gái đèo một đứa con đang nói chuyện với lực lượng à, phòng chống dịch đang à, mày tao đây hãy cùng xem đừng Thôi đừng hỏi nữa anh ơi Không có thằng nào có quyền hỏi Rồi Tao ra đường kệ tao Không có thằng nào có quyền hỏi Giờ dạ. Chúng nó đâu biết cái tội ác Tôi nói này chỉ thị 12 của thành ủy nè Chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ nè Ra đường phải có lý do chính Rồi chính phủ là thằng nào ngu học rồi sao đây rồi tiếp tục đi chính phủ là thằng nào mấy con ăn chọc táp rồi thì chị nói sai rồi nha chị nói đó là chị vi phạm pháp luật nha đây có chính phủ sao chính phủ là phải do dân bầu chính phủ này có do dân bầu chị nói rồi thì nhớ sai nha chị nói sai chị vi phạm pháp luật nha không bầu thằng nào ở chị nói nha lời nói của chị là chị vi phạm pháp luật đó nha hồi đó giờ tao cái chính phủ cộng sản việt nam tao chưa bầu thằng nào hết rồi một cái giọng nói của một con người tôi thấy nghe nó chua chát làm sao nói sai nè tôi nói chị nói sai ờ, hoàn toàn nha chính phủ phải do dân chị thì chị gì cái mẹ tụi mày chị thi gì cái mẹ tụi mày hiểu chưa rồi tôi thấy đây là chị thi là danh sách được mấy cái tội đấy hãy cùng tiếp tục nha chị nói sai nha tôi nói chị nói sai nha tụi mày đâu phải làm tôi hỏi chị ra đường lý do làm gì chị giải thích cho tôi đi không, không phải giải thích cho mày tôi nói với chị đây là chốt kiểm soát phòng chống dịch chị ra đường phải có lý do chính đáng mày thấy nó có phòng chống được dịch không nhà nước người ta đang nỗ lực để phòng chống dịch chị có biết không mày hỏi phòng tao hỏi mày phòng chống dịch là phòng chống bằng cách nào tôi nói tôi nói với chị nha dầu gì tôi cũng đại diện cho pháp luật nha chị nói sai rồi nha chị xúc phạm tôi đó nha chị xúc phạm tôi đó nha rồi bây giờ chuyển sang ờ, xúc phạm ờ, lực lượng chức năng rồi giờ Phòng chống dịch bằng cách nào? Chính vì những người vô học à, vô ý thức như chị ra ngoài đường không cần lý do, yeah. Dạ, không cần biết tao là bố đời. Yeah. Dạ, đấy. Tôi nước tao là chị xúc phạm của tôi rồi đó nha. Bắn bắn bắn chết hay bắn xuống bắn cái bỏ chó của tụi em. Chị xúc phạm của tôi rồi đó nha. Bắn chỗ này, bắn chỗ kia, bắn chỗ đó. Rồi, lại cùng xem. và gọi là từ gì ngu dốt à đề nghị chấp hành lực lượng tao là dân tao là dân tao nếu mà chị nếu mà chị xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tao không là chị vi phạm pháp luật chị chị bị bán vi phạm pháp luật tôi mời chị về buồn mời mời chị về buồn tao không về đâu hết á chúng ta cùng xem cái kết của hành động này là gì anh em đừng quên ờ, comment ý kiến bạn mình